Rồi, dạ, xin mời bạn nữ chia sẻ về tên tuổi nghề nghiệp của mình hiện nay ở đâu? Dạ, em tên là Nguyễn Phương Dung ạ. Năm nay em 27 tuổi. Em làm nhân viên kế toán ở Bình Thạnh ạ. Em người Nghệ An ạ. Dạ, em vào đây lâu chưa? Dạ, em vào được gần 5 năm rồi chị. Rồi, bạn Nam xin mời bạn giới thiệu. Em tên à, Tấn Đạt ạ. Năm nay em 28 tuổi. góc của em là Quảng Ngãi thì em chuyển vô thành phố sống là cũng mười mấy năm rồi. Ừ, cũng khu vực miền trung ha dạ. ừ, giới thiệu một chút xíu về năng lực của mình điểm mạnh và điểm yếu của bạn về ưu điểm của em thì uh, mạnh mẽ tự tin trong giao tiếp cũng chính vì mạnh mẽ quá cho nên uh, rất là khó kiếm người yêu ạ và con trai thì cần sự chủ trang nó chị thấy em rất dịu dàng mà dạ lên trên này vậy chị ơi ngoài không có dịu dàng đâu dạ, còn điểm yếu của em là gì chắc là lẽ là ừ, dễ tin người đó giờ có bị ai lừa chưa Dạ rồi chị, em bị lừa mấy vụ về tiền đấy chị Ồ vậy hả? Dạ Sao sao rồi kể vụ nào lừa lớn Thì sao mà người ta nói sao người ta dụ được em Tết năm, năm trước ấy, em về ấy, thế là bạn bảo là à, cho anh mượn cái xe Em cũng thật lắm, em đưa cả cả vẹt xe với là bảo hiểm Em bảo cho thôi cầm đi cho chắc lượng mấy công an tít vào đúng rồi hết xong đến lúc người ta cầm xe em luôn chị sau lúc em cho bán mượn tiền bây giờ bán xu luôn ờ thôi nha em mất đừng để bị lừa nữa nha dạ. nó nói đồng, đồng tiền là khúc ruột muốn nói gì cũng nói cũng được muốn làm gì cũng được mà điều tiền là không bao giờ tuyệt đối đưa ra nhớ nha bài học xương máu đó chị cũng bị hoài á bắt tay đây dạ. hả tin thì tùy theo cảm xúc còn tiền là tuyệt đối là không bao giờ được rí ra nhiều một đồng rồi nhớ nha bên bạn gái đã chia sẻ về bạn trai à, mình có uh... có ý định gì mượn tiền bên này không <laughs> cũng có chị hả bậy bậy bậy có đây ta còn nợ tình chứ dạ mình đã trải qua mấy mối tình rồi em trải qua ba mối tình và lúc em còn đang học đại học bao nhiêu năm dạ bảy năm ạ tại sao chia tay dạ cuối cùng là tính tình không hợp ạ à. quen ta đã rồi nó tính tình không hợp, không hợp dạ đó là bên gái nói mà em đâu nói đâu bạn gái nói hả dạ vâng mình phải rút ra kinh nghiệm sau ba mối tình đó dạ đầu tiên có lẽ là tính cách là khó tính dạ, em thấy dễ thương vậy ha thấy hiền ờ, lành gì mà khó tính hả không phải có tính gì nhưng mà nhiều khi nó nóng tính á nhiều lúc không quan tâm đến người ta không quan tâm đến ta cái này nặng nữa mình quen người ta mình phải ờ, dễ tính chút xíu mình phải quan tâm người ta nhiều chút xíu mới là tình yêu chứ dạ đúng dạ, không à. cái này vâng. là rút kinh nghiệm nha dạ mối tình tiếp theo là không được vậy ha dạ vâng rồi. gái thì sao mình có bao nhiêu mối tình rồi dạ em trải qua hai mối tình rồi ạ chia tay bao lâu Em chưa tay được 4 ừ, năm rồi chị Tại sao 4 năm này không quen được ai? Dạ chị ơi, cũng có quen nhưng mà toàn là những người có gia đình rồi chị Toàn lấy xảo chị Lúc đầu gặp thì bảo là anh chưa có gia đình Đến khi một thời gian sau Mới lòi ra Mới lòi ra là anh có gia đình rồi nhưng mà anh với vợ anh không được hạnh phúc Sắp ly dị Nhưng em quen lắm em ơi Em nghe hoài à, xong em bảo chứ Thôi em không thích làm người thứ ba Còn quen mấy bạn con trai mới lớn thì bảo là anh chưa có người yêu Đến khi tìm ra, tìm hiểu ra bảo anh có người yêu rồi nhưng mà anh với người yêu đang trục trặc thôi em chán quá bốn năm qua em cứ vậy trời ơi ghê không con trai bây giờ ghê lắm chị ở vậy đừng nghe lời anh linh luôn tiền không đưa mà tình cũng không được đưa đúng <laughs> giờ bạn ghê muốn quá. tìm ghê muốn tìm một người bạn trai như thế nào à, ngoại hình thì cao khoảng một m bảy mươi cao hơn em uhm, mặt chữ điền bên đó mặt chữ gì mặt chữ u mình muốn tìm người à, phụ nữ thế nào hả em sở thích của em á là về một người phụ nữ á là chín chắn sao gọi là sở thích trời hiền chị cát tường là tính tình hiền lành chút rồi nói chung là biết xử sự, sự trong gia đình với người lớn cái này anh nghĩ cũng dễ không có khó đâu dạ còn cái gì nữa không con trai thì tất nhiên phải thích con gái là có dáng người dáng à, người sao dáng người chuẩn chị chuẩn hơn chị đó chuẩn hơn chị tức là chị chị chị, chị tường chưa chuẩn đâu dạ đúng rồi đúng rồi thấy chưa bà hòa bà hòa giờ đó <laughs> kìa tới kìa chín chữ hơn tôi hả dạ vâng cao nhiêu dạ mét bảy ạ này ăn gian là đâu mà mét bảy mà lùm tè đứng lên coi mét bảy xích lại đây cao hơn tôi nhiêu chút xíu rồi đo mét bảy ai đo dạ máy đo mét bảy máy đo máy nào tự tin của anh lo ngồi xuống đây dạ vâng đừng có lo mày đạp làm như đẹp lắm vậy dạ không đẹp không đẹp nhưng mà dễ thương chị ừ. ai nói dễ thương anh quyền lên nói ờ tin nữa cái tóc ai ai design cái kiểu tóc gì kỳ cục vậy vuốt lên vuốt lên vuốt lên để nó vuốt lên cho nó hói kỳ cục vậy cái này hói là... thì mình chịu hói tự nhiên chạy chạy chạy xuống mấy cộng gì đâu sợ hói lên đi mà. qua một bên đi dạ vâng được à, hỏi mọi người có phải vậy đẹp hơn không <laughs> ác gì tôi là tôi nâng đỡ mấy người không cái tôi dìm hàng nào mà nói ác có chuẩn bị gì để đám cưới chưa nếu mà sắp xếp thì rất là nhanh vậy sắp xếp gì mà rất nhanh chi phí chi tiêu ờ, của tiệc đám cưới có sẵn mà mình sắp xếp nhanh vậy dạ của em chị à có nghĩa là có sẵn đang cất phải không sắp dạ. xếp nó ra phải không dạ vâng ở à, đó ông đào chôn đâu chỉ chị không dạ ở dưới nhà em á dạ. dạ lúc rảnh rỗi em thích làm gì thích uh, đóng cửa trong phòng đọc truyện truyện gì truyện uh, tiên hiệp ạ tiên hiệp là chuyện gì thể loại tiên hiệp á hay là huyền hiển á huyền huyễn à dạ vâng rồi tôi mới nghe luôn á bạn không quan tâm tới chuyện tao à, đâu có nghe chưa hả chưa <laughs> hơi lạ ha hàng chi người cũng lạ xuống chưa xuống chưa xuống tới chưa dạ xuống tới chưa xuống đâu ạ à? mà xuống chưa tới chưa chưa chưa tới nữa hả dạ. Vâng. hàng chi thấy lơ lửng ở đâu á trời ơi là trời nãy giờ nói chuyện mà chưa có xuống tới nữa ép là trai quá ờ quá gây khó khăn đẹp trai quá choáng ngợp luôn đáng là dễ thương vậy chị phải ái em chứ mái tóc rất là đặc biệt chê đàn trai hay để anh nè anh qua anh chê đàn gái coi chê nè. có gì đâu chê trời welcome trời Tao rồi. chê đi <laughs> sao mà con gái ai mà nhìn mà ừ, ừ, đẹp dữ rồi anh anh bên đây chị tưởng chê thôi chứ dễ thương lắm hiền á qua chỉ dập hồi ngồi rung bển á dạ <laughs> em không thích gì ở người đàn ông em không thích nữa là gia trưởng tính hay cam ram anh này không có gia trưởng đâu càm làm chắc khó đó và phải biết chăm sóc bản thân mình sạch sẽ không cũng đỡ đỡ chút được được thơ lắm anh để ý cái bàn chân của người ta ấy bàn chân sao con trai anh người ta nghĩ đi dây ấy người ta không để ý bàn chân ấy nên bàn chân người ta rất là dơ nên là em nhìn xem là nếu bàn chân người ta sạch ấy thì người ta sẽ sạch mà em thấy là cái bàn chân dơ quá à là, là em dơ mở cái chân ra nãy sao nói sớm mở cái đôi dài ra mở luôn mở luôn mở luôn dớ luôn coi cái bàn chân cái cái móng chân nó có đen, đen đen thì được mà móng chân đen là chết rồi rồi đất không là chết rồi chết rồi chết rồi chết rồi Thôi Cái chân ta đàn ông ta nó chai lên sạc. Cởi, lên cởi coi. Hả? Anh lên cởi coi. Đúng, đúng, rồi, đúng rồi, đúng rồi. Cởi coi. Phải không quý vị? Cởi chi? Coi lễ cho coi ông Mai thôi chứ cởi. Khó quá rồi con hỏi con còn gì nữa nói chung là chân cũng được không đến nổi đâu không cởi ra mà không có nghe bốc mùi ừ được nói chung là được <laughs> quan trọng đi tìm mình yêu là tìm cái bằng chân trước phải không dạ rồi dạ. còn cái gì nữa em không thích con trai răng hô anh rồi à, con trai mang kéo kiệt của anh keo em không có, thích có keo không dạ không không hết rồi đúng không dạ. vậy được rồi rồi ví dụ bằng chân bỏ qua đi ha giờ gặp người thân nè có có có có đi với ai không dạ em đi với mẹ em ạ đó. chào cô chào à, quyền linh và Trời, à, con gái cô lợi hại quá cô à, đó giờ có dắt anh nào về nhà ra mắt mẹ chưa chưa giờ dắt anh này về được không được dạ cô thấy ảnh bận sao cô cô nói thiệt bụng đi cô cô thấy ảnh lên đó làm sao à, cô cô thì là cùng phù hợp với con gái cô ủa cái mái tóc vậy cô chịu luôn rồi đó hả cô chịu luôn của cái bản tính con người bản chất con người thôi mái tóc cũng là thành vấn đề dạ. chân sao cái chân má có coi chân rồi chân được chân được <laughs> rồi mình có đi với ai không dạ à, hôm nay em đi với em gái và một đứa em họ em gái em dạ gái vâng, ruột hả em gái ruột ạ à. em gái ruột dễ thương rồi, anh trai ruột cũng quá. dễ thương rồi chào em đi nói chuyện với em gái đi cơm sao ghế ra dạ, chào em dạ em chào chị em thấy ờ, chị gái này sao chị dễ thương giống giống chị hai mình <laughs> anh có tật xấu gì nữa không em à, dạ không anh của em thì tốt lắm em có yêu cầu gì chị dâu tương lai không dạ không cái đó anh em yêu cầu chứ em đâu có quyền đâu rồi cảm ơn em bây giờ mình kéo màn lên ha cho hai à, bên gặp mặt nha gặp này vui nè Thì dễ thương lắm á chuẩn bị nha kéo màn, kéo màn. lên bên kia cởi dài ra sẵn đi bắt đầu dán dán cái máy lên dán cái máy tóc lên dán qua cảm ơn bà nè bạn bây giờ chị hỏi em nè em dòm nè đó giờ là đó đẹp đứng đi Thôi, bây giờ là tôi dán, dán qua dán qua cho đẹp nè dán qua nè đẹp không đẹp không nè hồi nãy tôi mở màn qua là vậy nè đó coi cái nào đẹp đó em dòm đi hết hất lên gì à. hết qua đúng ấy <laughs> dạ rồi rồi bây giờ mình vô chuyện tình cảm nha dạ vâng bắt đầu nếu mà được á thì à, bạn định khi nào kết hôn à, theo mình nghĩ ấy, hai người đã có tình cảm thật ấy thì cái chuyện thời gian ngắn hay dài nó cũng không quan trọng quan trọng là trong quá trình thời tìm hiểu thì hai người phải thể hiện cái nhược điểm của mình nếu như chấp nhận được cái nhược điểm của mình của nhau ấy thì tiến đến hôn nhân nó dễ thực sự ra thì tính mình rất là nóng và rất là ngang những cái mà bạn không thích ấy thì thực ra là những điều đó của mình nói chung là mình rất là ưng ảnh à, nên là mình xưng là anh em rồi cho nó đã ai lớn tuổi hơn ai đây lớn tuổi hơn lớn hơn sao không được bởi vì tôi nói không có gì tự tin tóc cũng không tự tin bây giờ xưng hô cũng không tự tin nữa em đi em anh anh đi. em coi à nói chung là anh thì cũng khó tính ừ nhưng mà khó tính nhưng mà kiềm chế được à, à nó nổi nóng gì đó là hay đang buồn giận gì đó là chỉ hát lên hát hát, hát to lên vậy đó cho nên hết hết tức rồi dễ, xong dễ tính nhưng mà thử la cỡ nào thí dụ thì <laughs> nóng tính qua la cỡ nào à dạ. sợ chưa bình thường anh đó thấy chưa chứ có gì mà em tức lên em có ném đô luôn anh làm cái đó mình like được chứ ném đồ phí lắm ừ. à, nếu mà là thôi cảm nhận về nhau đi anh cảm nhận gì về em à nói chung từ dáng người đến khuôn mặt thì nói chung là chuẩn còn bà nghĩ về mình thấy bạn cũng hiền mặt hiền mặc dù á à. đừng mượn tiền nha dạ có gì quen xong mới mượn chứ bắt tay gì tương rồi không có cho mượn nữa giờ giờ mình mượn lại có đó được à. nếu mà trường hợp ừ, bạn bấm nút à, đầu của chí hả ờ, biết nói gì nữa giải hoài thôi hết thời gian chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định cái nút thế nào kiếm đi à đây một hai ba à chúc mừng hai bạn ừ. hai này rất là hơi nhút nhát hơn bạn chút xíu đấy dễ thương ha tính cũng thật thà lắm bên kia thì cao đẹp gái hai người à, sẽ có thời gian để đi xem phim tìm hiểu nhau kỹ hơn